hôm nay điện phật dạ à, à, điện phật này thì à, của đại thừa đó không có ngăn ngại cho nên chỉ có thờ phật không thì mấy mấy, ừ. mấy bác ok ừ. mấy người uh, tu theo uh, mấy thầy đó thì ở đây thờ tam thánh yeah. Dạ. này cũng linh thiêng lắm rồi mình tiếp tục uh, bước sang uh, một nơi khác nữa dạ tam vô quái ngại là là là là là, là sao à, à, à, anh kể khác tam vô quái ngại là sao tam vô quái ngại tam vô quái ngại anh thấy còn ăn không cái nghĩa là khi anh đã là đạo Phật á, Phật dạy cho mình á, không có được kỳ thị mình gặp cái gì á, mình cũng coi cái đó là pháp của mình mình gặp người công giáo dạy mình câu hay cũng là lời phật dạy còn mấy phật tử thời nay không đọc kinh mà bắt nhã đọc kinh mỗi ngày á tâm vô quá ngại tâm vô quá ngại nhưng mà thật sự mấy mấy bác nó quá trời ngại luôn <laughs> nói thằng kiệt thờ thần ở không à. chợt thờ ông trần đạo là, là ngăn ngại nó là tà cái đó là ngại đúng không còn tâm vô quá ngại có nghĩa là là cái gì hay là yeah. Dạ. lời của phật dạy yeah. Dạ vâng. là mình không có ngại nhưng mà mà mỗi khổ một cái là mấy thầy mấy bác ở phật tử đọc mỗi ngày nhưng mà ngại tùm lum hết trơn à. luôn ờ, để mà đòi đòi giảng sanh á hình phật lớn nè thấy cầu thang này là đi dạ. <coughs> đó là ý là dạ. tâm bái ngày là vậy dạ. À, cái cầu thang là hồi nãy ờ, sớm anh nói đây là 500 ờ, cái cái bậc tam cấp anh ha 500 bậc 500 bậc á từ ở dưới cổng lên cái này là dài nhất cái, cái cầu thang này á hồi lúc mà xây á là cái buổi sáng đầu tiên khoảng 7 giờ sáng là kiệt là người đầu tiên đi nó vừa khô á thì tối bữa đó đó là kiệt nằm mơ kiệt thấy mẹ phật mẫu đứng ở trên và mấy vị phật với mấy vị la hán giống như bông sen vậy đó rồi cái mỗi một cái bước chân kiệt đi từ dưới lên á nó có mọc cái bông sen trên cầu thang này oh, cái oh. mẹ mới nói cho kiệt biết là sau này nhân loại á được đi về trời á là nhờ cầu thang này nè là gọi là giảng sanh á là ừ. nhờ đi cầu thang này á yeah. Dạ. là tự vì họ lên là họ ngộ Ờ, nó cái cầu thang nó có cái sự màu nhiệm á ờ. là là khi họ lên nó họ ngộ ra họ họ vua họ họ không có còn u mê nữa yeah. Dạ. là nhờ nhờ cầu thang này á là yeah. Dạ. cái giấc mơ đã có đó ờ. à, không phải là yeah. <laughs> Dạ. Ừ. Trời, mỗi góc là một cái tiểu phẩm dạ yeah. ờ uh đó, bây giờ là ở ngoài trời mưa rác rác chứng hết ở trên điển à, vô tại ờ, chuyện hết người thường ờ, ờ, ở trên biểu làm gì mình làm đó đúng dạ. câu này có hiểu về à, về ấy dạ. ừ. bây giờ giống như cái tivi chuyện là cái tivi ở trên cha mẹ mấy chư phật bấm bấm cái tivi thì tivi nó hát lên thôi còn bấm tắt mình tắt tức là mình đi á <laughs> Dạ, như như là cái cầu thang này ngày xưa ai nhìn cái núi nó giống gì, có ai nghĩ là làm được cầu thang mấy vị kêu yeah. Dạ. làm đi được thì mình oh, mới làm ôi. chứ giờ nọ mình à, mình, khởi ý nghĩ thôi là mình cũng không dám khởi nữa dám khởi ờ, à. làm sao mà xây được thì ý là à, chỗ đó bị cầu thang dài à, từ ở dưới uh, phía dưới dưới đất ở dưới đó giờ ở đây rồi à, đi lên tới đây là đỉnh ở đây à, trải dài 500 cái, cái bậc thang như vậy và theo như anh Kiệt vừa kể lại đó là trong một giấc à, mơ và anh thấy điều này và anh nói rằng à, khi mà người ta đi từ dưới lên đây á, là sau đó người ta sẽ ngộ dạ dạ dạ đúng rồi mà anh làm cỡ này một ngày bao nhiêu du khách tới là phải lúc mà tết á là không có xe đậu trên này nha mình ngăn xe lại dạ. chỉ là đi bộ thôi thì mấy bác lớn tuổi mấy bác mà đi không nổi á thì ở trong núi mình có hai chiếc shuttle bằng xe van mười 14 chỗ ngồi á 12 chỗ ngồi thì có mấy tài xế nó lái lên vòng yeah. Dạ. ở bên đây là drop off bên đó là pick up à. tức là người ta sắp hàng từ đó ra để mà đi xuống núi yeah. Dạ. rồi mình drop off ở đây thì seven nó cứ tour around all day à. vậy đó à. để mà pick up and drop off yeah. Dạ. đông à. À, dạ vâng kính thưa quý vị khán giả à, hiện giờ thì à, trước mặt à, tiến dũng và anh kiệt cùng một chiếc tàu à, tàu đi biển tàu đánh cá đi biển và dạ, bây giờ và dạ, bây giờ thì tiến dũng mời kính mời quý vị cùng nghe sự giải thích của anh dạ thưa anh à, đây là con tàu mà với người việt thì rất là quen thuộc rồi nhưng mà tại sao nó có đây và cái tên ghi danh à, như thế nào thưa anh Ờ, tự vì á, chỉ có mấy đứa con Kiệt năm nay nó cũng 27, 28 tuổi rồi Mà nó cứ hỏi sao mình người Việt Nam ở Mỹ về ba Thì nó hồi xưa ba đi vượt biên Nó cũng chả biết vượt biên là gì rồi à, ba đi bằng gì đi bằng tàu tàu sao đi được qua tới mỹ để <laughs> hỏi tùm lum hết đại cái yeah. Dạ. thì à, kiệt nghĩ là khi một đứa nít hỏi thì cả triệu triệu đứa nít khác cũng có cũng có cái tưởng giống vậy thì à, sau năm 1975 đất nước Việt à, à, như vậy ai cũng hiểu rồi thì một số người đi bằng máy bay rồi có số người đi bằng tàu nhỏ kiệt đi à, vượt biên rời khỏi gạch giá năm 1979 yeah. Dạ. à, lúc đó cũng còn nhỏ rồi qua tới Thái Lan thì cũng bị cướp 7 8 lần thì đó là một cái lịch sử mà thời đó đó những chiếc tàu mà bán chính thức đó, yeah. Dạ. bị chìm chết rất là nhiều à, có thể cả triệu hai triệu người bị chết dưới biển á à, yeah. Dạ. mà sao kiệt lên trên mạng kêu không thấy ai nói gì hết trơn á ừ. mà cũng chả ai hiểu rồi mấy đứa nít mỹ lớn lên đây cũng không ai hiểu rồi mình nói những người cỡ khoảng 40 tuổi 30 tuổi mà đi du lịch lên núi Thiên Long Sơn á họ cũng chả biết vượt biên là gì luôn cái mình thấy nó hơi lạ nghe yeah. Dạ. cái chuyện lớn động trời vậy mà không ai biết thì kiệt mới đi xuống xin chiếc tàu của mấy mỹ đây nè à. kiệt lên kiệt làm biểu tượng yeah, <laughs> yeah. Dạ, à, dạ. còn chiếc tàu thiệt của kiệt thì nó đâu có lên đây được nó nằm yeah. bên thái lan mà yeah. thì à, kiệt sẽ làm một cái tấm bia để kiệt kể lại cái lịch sử thuyền nhân yeah. thì kiệt là thuyền nhân nhưng mà kiệt không có chính trị gì hết mà kiệt không có biết là ở bên kia chính sách của mấy đại ca đó lại không có ưa cái lịch sử này hay là ưa mình cũng không biết nhưng mà người hải ngoại thì những người nào thuyền nhân kiệt chỉ nói riêng thuyền nhân thôi thì cần phải hiểu yeah. Dạ. đó là một cái kỷ niệm rất là vui và cũng buồn vui là vì mình ở nước mỹ mình có được một cái tương lai khác một cái quốc gia thứ hai để mà con mình nó lớn lên đây à, nó có tương lai còn buồn á, là vì à, và đồng thời vui là mình còn sống mà đứng nói chuyện chứ còn những cái người mà đi chung á, 10 chiếc mà đi ra khỏi Việt Nam á, giỏi lắm là chừng ba chiếc còn à, vô được tới bờ thôi dạ. yeah. 7 chiếc là chìm với đại dương rồi mm. hồi xưa hồn quan à, ma oán á, là ở biển á, là dậy luôn á yeah. Dạ. ra ngoài biển là nghe tiếng than khóc mà yeah. Dạ. à, thì chết nhiều lắm thì lý do chiếc thuyền nó nằm đây là như vậy thì ừ. chỉ là ừ. biểu tượng thôi dạ vâng à, còn mình làm ai không vui thì xin lỗi nha <laughs> nhưng mà tôi là thiền nhân chứ tôi không có chính trị nha dạ. còn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là ừ. biểu tượng của người hải ngoại chứ giờ mình treo treo treo lá cờ gì cho nên cũng là biểu tượng chứ cũng không có ý nghĩa là chính trị gì hết yeah. Dạ. còn người Việt Nam mình ở đây á là mình biết mình muốn cho cộng đồng Mỹ biết là cái núi này của Việt Nam thì mình phải treo lá cờ này cho ừ. nên ừ. tôi không có chính trị nha mấy đại ca làm ơn mở cổng lại giùm cho tôi ừ. <laughs> à, tôi nói thẳng luôn á ừ. thì à, đại khái chứ đừng có nghĩ tôi à, gì hết tôi là làm tốt cho nước việt thôi chứ tôi không có làm gì xấu cho nước việt hết chỉ làm nước việt hãnh diện thôi dạ. đó. thì à, thiền nhân quê của kiệt là ở kiên giang gạch giá kiệt đi vượt biên từ thời đó ừ. 75 vô đi làm ruộng làm ruộng xong tới 79 lúc đó mà đánh với miên đó là dạ. lúc đó mười mấy tuổi cái ông già sợ dạ, bắt đi lính đó. tại sáu tuổi là dạ, dạ. phải dạ. đi đánh bon bót dạ, rồi dạ. đúng rồi là chiếc tàu này đi bao nhiêu người à, chiếc tàu này đi 41 người đúng ra là à, ờ, 46 người đúng là có 45 nhưng mà cái chị Thanh á, là vợ của ông chủ tàu ông ờ, ông Nguyễn Thành Nhân là đang ở San Diego ông còn sống á thì có cái bầu à. bầu à, không, <laughs> không. gần gần gần gần tới à, Ờ, rồi thành ra bốn thêm oh người oh baby God. baby à. À, đó, ờ, rẻ nó luôn à, giờ Trời cũng, ơi. thì đi bốn sáu người mà ừ. bị cướp te tôi luôn á cướp bảy tám lần bảy ngày bảy đêm cả mấy chục chiếc nó cướp luôn á Ờ. tại nó cướp hội đồng mà yeah. Dạ. khi mình lên đơn rồi nó đập máy mình rồi yeah. Dạ. thì cái hết thằng này cướp cướp xong cái nó ăn chơi đã rồi nó hả hơi rồi cái nó gọi bạn nó tới à. nó cũng giống như là cái ổ động mà nổi ở ngoài biển vậy đó rồi ơi. rồi xong cái ờ, cái này mới quan trọng đến cuối cùng á là coi như là ngày thứ ờ, thứ bảy rồi đó là nó sắn cho chìm chiếc tàu nó khổng lồ của mình giống như là chiếc xuồng tàu lá vậy bắt đầu nó nhấn ra nó nhấn ra từ ở xa nó lấy nó mình tưởng là nó bỏ đi nó chạy nó tuốt rồi đó nó nhấn nó đâm ngay giữa nó ừ. nhấn hết ra mà lúc đó ai cũng quản hồn lại phật hết kia thì kia nhìn chiếc tàu coi mày đâm tao chìm cái nào tao xuống nước tao lạnh cái nào ừ. <laughs> chứ kia không có biết sợ nghe yeah. xong cái tự nhiên cái nó vừa gần tới lẫn như có bàn tay của ai dưới á đẩy chiếc tàu qua bên cái nó nó nó đâm hụt à, à là một lần nha cái nó cũng nóng máu nữa cái nó quay đầu lại cái nó đâm lần thứ hai nó cũng nhấn hết ra bắn khói đen luôn nó nhấn đâm ngay giữa tàu vừa tới lắm như có bàn tay ủ chiếc tàu ăn bên ờ. chặt lần thứ hai hai lần nó đâm không trúng lần thứ ba nó quay lại lần này nó quạo về mà nó không có lái cần lái xa nữa nó gần luôn nó đâm mà lần thứ ba cũng y chang có bàn tay nào đẩy ờ. chiếc tàu ăn bên không vâng. chìm à, đâm ba lần mà không chìm mà nó cố tình nó đâm á thằng thái lan á kiệt wow. nhớ rõ cái thằng thái lan đó luôn á tàu nó ba tầng luôn á ừ. dễ sợ lắm bỏ đi luôn nó nói sao tôi đâm hoài mà không ờ. dạ, thì kỳ đó là nó đi luôn á thằng đó nó bảo rồi khi nó đi rồi vậy đó chiếc tàu đâu có máy đâu chạy nó đập nát hết rồi cái nằm lên đên đâu chừng nửa ngày cái xa xa thấy con thằng thái lan khác nó chạy tới nó tính cướp mà xuống nó thấy đàn bà con gái máu me rồi khóc la ừ. rồi ừ. mới bị hãm hiếp mới bị lấy hết tài sản rồi cướp bảy tám ngày còn gì đâu để nó lấy nữa yeah. Dạ. ở đầu cái nó thấy cái nó đầu thảy cái nón nó xuống nó nói, tụi mày còn nhiều thảy vô nón tao <laughs> thì cũng hên có một số người giấu được chút chút á yeah. Dạ. cái thảy vô và đâu có nhiêu nhẫn gì đâu cũng chừng mười mấy cái nhẫn cho nó nó tao bị cướp nhiều quá mấy chục chiếc nó cướp rồi còn chiếc ờ, còn nhiêu nè thằng đó đó nó có biết nói tiếng tiều tiếng tiều châu tài công á cái xong nó thấy con dây nó kéo nó kéo đâu chừng mười mấy tiếng đồng hồ á là lúc đó mình thấy cái gạn cây á là mừng luôn á ừ, ừ. mà ăn cây cái xanh xanh có một chút thôi là bắt đầu cái nó chặt dây nó bỏ ừ. nó hồ nó kéo gần á thì nó bị cảnh sát bắt nó nó chỉ như vậy thôi mà làm sao mình bơi mà ừ. thấy cái gạn cây mờ mờ á mà bơi thêm tám tiếng đồng hồ á tự mình bơi với nó không sao đâu gió nó thổi vô bờ một chút mày tới à ừ mà nó thổi rồi có tám chín tiếng đó mà thấy cái dạng cây mờ mờ vậy mà tám chín tiếng yeah. Dạ. đó thì cuối cùng á, lên trên bờ á, là coi như là sinh ra lần thứ hai ừ. thiệt ha ừ đó chuyện của dạ. kiệt á ừ. yeah, yeah. Yeah. khủng khiếp lắm ừ. chết đi sống lại dạ. còn hơn cảm tử nữa trời mình mong cho nó chìm để coi cái mình lãnh độ nào quá không nó nó, nó sắn mạnh lắm á ừ. cho nên mấy anh chị bộ ở đây phá mình đâu có sợ đâu tao sống chết đi không lợi mày <laughs> à, anh đi qua mỹ à, vâng à, khi mà anh đi vượt Biên là năm năm mấy anh năm 1979 Dạ, yeah, nhưng mà mình viết cái này á, để cho người Mỹ nó lên cái núi này rất là đông yeah. Dạ. số lượng người Mỹ lên núi này á, với người ngoại quốc Ấn Độ rồi là sáu bảy chục trăm người Việt Nam mình lên núi này có hai ba chục trăm thôi yeah. Dạ. tại cái number của mình thích đi tiệc tùng bất đê người Mỹ thì nó thích outdoor ừ. với Ấn Độ nó ở chặt chội thích outdoor yeah. Dạ. cho nên kiệt để cái này để cho nó nhớ là cái lịch sử của Việt Nam năm 1975 à, chứ kiệt để năm 79 thì yeah. Dạ nó hơi yeah. Dạ. khác á yeah. Vâng. cái này cũng là số tàu thôi là Kiên Giang à, 1975 à, à. là lịch sử Việt Nam vậy đó yeah. Vâng. là mục đích mình cho người Mỹ nó hiểu ừ. và đồng thời để cho người Mỹ nó hiểu là người Việt khác hơn người Tàu ừ nhưng mà nếu mà à, những người Mỹ hay là người à, Ấn Độ này kia vô đây đó ừ. thì họ có thường xuyên đặt câu hỏi với anh về chế tạo này không? Một ngàn người đặt hết ngàn người. Ừ. Rồi xong việc nhờ nó tao chưa có cái bản mà dịch dùm cho người à. mày. Nó, là nó hiếu kỳ lắm. <laughs> Dạ Nó vâng. hỏi sao ở đây thì nó mới surprise mình đi diện vượt biên chứ mình không có à, nói tao vô tao đi qua Mỹ không có passport cái nó hỏi thật ngộ vậy à, mày qua à. mỹ mày không có passport vậy yeah, dạ, yeah, dạ. ừ, hồi xưa yeah. Dạ. tao đi tao không có passport yeah. tao còn mang cái đôi dép với quần xà lõn yeah. lên máy bay nữa kìa yeah. <laughs> hồi đó từ từ chạy tị nạn á đâu yeah. có quần áo gì đâu uh -huh. và quần xà lõn với đôi dép uh. Ờ. -huh không còn dây rồi nắm mà nó câu lên nó vớt người à, thôi. À, cái đó là chị hên nó <laughs> vớt con này không có hên chạy bo bo mà từ ngoài dàn khoan nó chạy vô từ giờ chiều đến 8 giờ sáng nó tới trong bờ á mấy thằng mỹ nó tới hả à, mày đi qua đây không vậy tao vô mỹ tao không cần phát ờ. vượt biên xưa đâu có bắt boy gì đâu À? Yeah. Dạ, dạ. Kiệt thường nói trên clip là Kiệt là cây đuốc Thí dụ hôm nay cái clip của anh Dũng mà có nhiều người nghe thì là nhiều cây đuốc cũng hướng tâm giống như mình thì tự nhiên ở trên nó sẽ động lòng chứ yeah. một dạ. mình kia không có đủ bây giờ chị làm gì cũng phải là số phiếu đông đúng không yeah. Dạ. thì bên tâm linh nó cũng là gọi là cộng nghiệp tốt hoặc là cộng nghiệp xấu yeah. Dạ vâng. một người xấu mà đi nói chuyện á, là cái tỷ người xấu sẽ đi làm xấu ừ, theo á yeah. thì cái này nó gọi là ý nãy giờ chị nói yeah. là vậy á người yeah. nào hiểu thì thì, thì mỗi này, người phải có cái hướng clip đó. này thì sẽ Ờ, gặp được được rất là nhiều ờ, sự đồng cảm ờ, nhất là những khán giả hoặc là nhìn những người mà chưa từng đặt chân đến đây cũng như là chưa từng tìm hiểu sâu về nơi gọi là Thiên Long Sơn này